Lô, xin chào ông Video phỏng vấn Nhưng mà background đầu tiên đó là Ở nhà tôi Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đi quay giữa một quan tật của Azaro Và Dust của The Good Collection Và vừa người vừa đi ngang qua màn hình đây Chính là chủ tịch nóc nhà Và cũng sẽ là người cầm camera Trong cái cuộc đi phỏng vấn lần này Và chúng ta hãy cùng nhau xem xem ai là người chiến thắng Comment dự đoán ở phía dưới để chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi Lên đồ Bây giờ thì 22 giờ 43 phút Buổi tối rồi, rất lạnh để phù hợp đi quay Ôi là là Các bạn ạ, tôi đang ở trên phố đi bộ rồi Tại vì đúng là tôi phải quay cả đoạn đi đường cơ Cho nó vui, video nó dài Nhưng mà tại vì uh, ờ, nóc nhà tôi chưa quen thế nên là tôi chỉ quay đoạn này thôi ô la lá quay ra à, phố ra phường hai bạn nữ hai bạn nữ đang chụp ảnh ờ, mình đang có một cái kênh youtube làm về nước hoa cho nam ấy mình muốn xin cảm nhận các bạn nữ xem là nếu mà các bạn ngửi thì các bạn lại thích mùi hương nào hơn nữa cho mình quay nhờ một tí nhá ừ, cả hai cả hai cả hai bạn đi cho đỡ ngại đứng chung với nhau đỡ ngại có bị tối không nhưng mà tối bật đèn lên chụp ảnh suốt từ nãy đến giờ thấy tạo dáng chuyên nghiệp không sao đâu mà cứ cứ nhìn vào mình nói được còn cứ kệ camera ờ, mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam ở đây mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi thì các bạn có thể ngửi thử xem các bạn cầm cái tờ giấy đấy ở đầu giấy đấy mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi thì các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi với nhau xem là nếu mà các một bạn nam thì các bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn hai người đổi với nhau hộ ngửi thử xem thì mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn mình thích mùi này hơn mình thích mùi này hơn à là có sự khác nhau rồi à, cho mình hỏi trước nha lý do vì sao mà bạn thích mùi hương này hơn mình cảm thấy nó nhẹ nhàng với cả nó có hơi mùi gỗ một chút à là nó kiểu nam tính hơn ấy hả ừ. à, cái cái mùi hương này thì làm sao mà bạn lại không mình cảm giác như là nó hơi bị ngọt ngọt một chút à thế à? Ừ. thế không bạn ừ, mình thì lại thấy cái mùi hương này nó ngọt hơn ừ. <laughs> mình người cảm nhận biết có cần gửi lại không gửi lại thử xem cầm cả hai tờ gửi lại cho nó chắc đúng à, cho mình xem à rồi à, chai này là chai mờ à, đây là chai mà bạn thích còn đây là chai à, bạn bạn thích rồi mình cảm ơn nhé thế đó đơn giản vâng. cảm ơn hai bạn à, mình đang có hai cái mùi nam ở đây và mình đã xịt ra ra giấy rồi à, bạn đánh ở đây cho nó sáng đi. thì uh, mình muốn bạn ngửi bạn ngửi được chưa nếu muốn bạn ngửi thử xem là xem là với cái hai cái mùi này thì bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn ờ mình đang xịt ở cái đầu ấy đó à, bạn bạn bạn cứ ngửi mùi đi xem là với một bạn nam thì bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn trên góc độ là một bạn nữ thích mùi này à, lý do vì sao bạn thích mùi hương này mình mới cảm thấy là đây là một chàng trai ấm áp biết quan tâm và sống thiên về cảm xúc hơn cái này nó hơi bị business là mùi vị kinh doanh quá ấy. thế á kiểu à. như ờ. là sẽ một chàng trai đeo đồng hồ đi xe sang đó <laughs> đi chắc gái kiểu bị các, sang trọng gái à các, ở các quán bar ấy à. cái này nó sẽ ấm áp hơn gần gũi hơn thân thiện hơn à, à rồi ở à, đây là chữ M à, đây là chai mà bạn thích đây là chai Azaro Most Wanted rồi, ờ, rồi mình cảm ơn bạn nhé rồi cảm ơn xinh mà yên tâm lên lên kênh sẽ rất là xinh đứng bên nào cũng được mà bên này cho nó có sáng nó đẹp mặt em phải cái này vừa đi à cái gì đấy à sơn tùng luôn vừa đi xem về anh ạ à Ờ à, rồi, à, mình đang có hai cái mùi hương này cho nam ở đây Thì mình đã xịt ra cái tờ giấy rồi Mình muốn các bạn, mỗi bạn cầm một tờ các bạn gửi xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn nhé Ví dụ kiểu gặp một bạn nam mà xịt một trong hai mùi hương này thì các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn Ờ, à, đầu bên này, ở đầu bên này Đâu ta là cái đầu nào? Ngửi thử chỗ Cứ ngửi đi xong rồi đổi với nhau cũng được Xem mà mình sẽ thích cái mùi hương nào hơn Anh xịt lại đi Có cần xịt lại không? Có, có, có, em thấy nó bay à... mùi bắt rồi Từ anh xem chỗ ấy là chữ, chữ gì ạ? Chữ M Tại vì sợ nó hơi nồng ban đầu ấy Vì cái mùi đấy anh xịt cũng tầm nửa tiếng rồi Ờ, Còn này cho cái đấy tao có người mùi gì đâu để tao vẫn phải cần xì lại không? Phải đậm đà lên nó mới thơm. Rồi ok. Em gửi trước đi tí em đừng phân biệt cho dễ. Ừ. ok. Nào, uh, hai bạn gửi xem là mình cứ trả lời bình thường thôi. Uh, anh đang bật mic rồi. Đổi đi xem đổi cho nhau xem. Gửi cho nó kỹ hơn. Theo bạn bây giờ nếu mà gặp một bạn nam vào mùa đông mà lần đầu tiên thì mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Ờ, em ấn tượng với mùi này hơn. Em ấn tượng với mùi này. Hơn. Ờ, lại lại, lại dạ ngược vâng. nhau rồi, à? thế nãy giờ toàn ngược dạ nhau như thế vâng, thôi. Dạ vâng, thì ờ, bây giờ cho anh biết là trước trước tiên là em là lý do vì sao em lại ấn tượng với mùi hương này? Mùi này nó quyến rũ hơn anh ạ. Ừ. Thế thế còn mùi hương này? Mùi hương này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, bọn em thích cá tính hơn ạ. À thích kiểu cá tính mạnh mẽ. Thế còn em? Hay là ngược ngu uh, ngược uh, gu lại? Vâng. Nhựa vua bạn này <laughs> Bạn này thì thích nhẹ nhàng hơn ạ À thế là hai người chơi với nhau là bổ sung với nhau là hợp lý đấy. Ờ, ờ vâng, à, cho anh xem thấy, một hương này. Thấy bọn em là ờ, trông ăn mặc là cũng khác nhau rồi. Đúng rồi anh ạ. À. Đúng rồi. Bọn em cũng thế. À, đây là chai mà bạn nữ thích là chai azado mung ăn tật Còn uh, chai bạn còn em thích là chai đắc của The Good Collection này. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Và mình đang có hai cái mùi hương cho nam ở đây mình đã xịt ra giấy rồi. Thì mình muốn bạn gửi thử xem là bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Nếu mà kiểu gặp bạn nam lần đầu kiểu hẹn hò là kiểu gặp các lần đầu mà với hai mùi hương này thì bạn sẽ thích mùi hương nào hơn mình thích mùi này à, hình chữ M này cái lý do vì sao bạn thích mùi hương này hơn ừ, mình thấy nó kiểu gì nhỉ nó nam tính hay là kiểu người ta nó, hay nó cũng nó nam tính nhưng mà mùi của nó bây giờ mình miêu tả thì khó miêu tả đưa ra hình ảnh một anh nào cũng được nó giống với lại kiểu nó cũng gần giống với kiểu mùi nước hoa bạn mình đang dùng nó à. kiểu này cảm giác nó kiểu rất là ấm gần gũi kiểu ấm áp hay là ngọt hay ừ là... đấy kiểu kiểu ấm áp kiểu ngọt ngào ấy à thế à ừ. thế còn mùi còn lại thì bạn thấy thế nhỉ mùi mùi đấy thì kiểu nhìn ngửi thì thanh mát không kiểu gì không phải khu à? có tả nó là không phải của mình à rồi mình cảm ơn ờ, ừ. cái chai mà bạn thích là chai màu đen này Azaro tật rồi mình cảm ơn bạn nhé tôi lại cần tìm một người hoặc là một cặp nữa màn nhảy mốt quan tật thế là xong tôi được đi về đi ngủ và các ông đã có lựa chọn trong mùa đông năm nay nhưng mà nhớ đâu mà hai người nữa mà lại chọn uh, The Dust của The Good Collection thì cũng chả biết được thôi để tôi tìm cặp đôi nào đấy để tôi phỏng vấn cho anh em nhé hôm nay hơi muộn muộn rồi nên là mai thứ sáu nữa mọi người không đông còn thứ bảy cho mình quay nhờ cả nhá vâng, vâng, vâng. đi <laughs> cho bạn nữ cho bạn nữ có gì đâu hai bạn đứng với nhau mà cái tên này có lâu không anh ờ, một phút, chưa đến một phút ờ, mình đang có hai cái mùi hương mình đã xịt ra hai cái tờ giấy đây rồi dạ thì các bạn cầm giấy các bạn ngửi ôi không sao chắc vẫn còn mùi đấy à không nó còn rất là nhiều đây à, mình muốn các bạn ngửi thử xem các bạn đổi với nhau xem mà kiểu nếu mà đây là nước hoa dành cho nam dạ các bạn ngửi thử xem mà các bạn lại thích mùi hương nào hơn đừng tách nhau ra cho quan điểm của nó độc lập đúng không để cho nó thử tách Thế là mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Em chắc là mùi này Em thì chắc là mùi này <laughs> em, em thích mùi ngọt hơn Cái mùi bên này em cảm giác kiểu nó ngọt Thế là nó sẽ phù hợp Đây là nước hoa cho nam nhá dạ vâng, Thì vâng. mình sẽ kiểu mùa đông sắp tới lạnh như thế này thì kiểu mình sẽ mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn nếu mà kiểu lần đầu gặp anh anh ngửi ngược đầu ạ em sẽ như này mùa đông thì chắc là mùa, bên này mùi đông chắc chắn sẽ là cái mùi cái mùi đê này mùi bên này hả vâng cái mùi này khi mà mặc kể cả mặc hút đi hay là đồ lông vào ấy ừ. mà nó ám hết cái đồ ấy thì cực kỳ hợp luôn kiểu cảm giác nó ấm áp kiểu đúng không ấm áp vâng. ừ. bạn bạn nữ là cũng đồng ý với quan điểm với cái chữ D này nếu mà là cho nam thì em nghĩ cái này chắc hợp hơn bởi vì ừ. em em thì thích mùi ngọt em ngửi mùi cái rau ngọt à thế à Còn rồi chắc là nam thì sẽ phải ngửi à, mùi uh, chữ D đúng không dạ. rồi uh, mình cảm ơn hai bạn uh, đây đây là chai nước hoa mà hai bạn oh. lựa chọn à, chai này nó cũng rất là rẻ nó chắc là tầm hơn triệu một tí dạ. Vâng. rồi uh, mình cảm ơn hai bạn nhé cảm ơn anh cảm ơn cảm ơn anh lại bốn đều rồi tôi tưởng là tôi được đi về cái bạn nữ kia bạn chọn uh, mốt quan tực của Azaro thế xong rồi lúc sau đưa lại câu hỏi thì bạn ấy lại đổi ý chọn Dust của The Good Collection Thế là bây giờ bọn tôi vẫn chưa được về Nhớ like video nhá Để có động lực đi quay video sau Chỉ để cái đầu đầu cho bạn cầm luôn Xem mà kiểu nếu mà gặp nhau trong lần đầu một bạn nam và mùa đông Thì mình sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn Hai người có thể đổi với nhau đi để xem là đánh giá kiểu lựa chọn sẽ dễ hơn lấy ý kiến của bạn nữ trước đi em thấy mùi này ổn hơn này ờ, cái lý do vì sao mà ờ, mình lại chọn mùi hương này mà không phải là cái lựa chọn kia ờ, em thấy mùi này cảm giác nó ngọt ngọt ấy nó ngọt ngọt đấy hả à. thế còn thế cái còn mùi còn lại thì nó như thế nào mùi này hơi gắt hơi gắt vâng. nên là kiểu nó ngọt, Ừ, nó sẽ ấn tượng hơn vào nếu mà kiểu gặp bạn nam lần đầu đúng không à, thế thế còn mình mình mình sẽ lựa chọn mùi hương nào em cũng mùi như bạn nữa à, em cảm thấy mùi nó nhẹ hơn mùi kiwi nồng à thế à ừ. à rồi mình cảm ơn nhé à, ờ, đây là chai mà các bạn hai bạn chọn là chai Azaro mốc ăn tực rồi mình cảm ơn hai bạn á rồi mình cảm ơn ok và mốt quan tực là người chiến thắng trong lựa chọn phỏng vấn những người lạ ở trên đường thực ra thì ờ, tôi tôi đánh giá là con đắc là con đớt này nó sẽ phù hợp với nhiều dịp hơn nhưng mà nếu như lần đầu thì Mốt quan tật đã có câu trả lời dành cho các bạn đúng không? Mốt tật cũng đã giành chiến thắng trong cái video đi phỏng vấn ở mùa đông năm ngoái giữa trai uh, Mốt tật này và trai uh, Jean-Paul Gaultier Uchamel và nếu như các bạn còn lăn tăn một cái gì nữa thì tôi không hiểu là anh em lăn tăn cái gì nữa khi mà lựa chọn đây là quá xuất sắc dành trong mùa đông nó cũng rất là hot rồi và nếu thấy video này hay và bổ ích hay là muốn quay phỏng vấn gì thêm thì bình luận ở phía dưới nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại muộn lắm rồi 拜拜。